Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tây Ninh, Bắc Tiến, Hải Phòng thất thủ và ma lực Trần Lưu Quang Ông Trần Lưu Quang là ai mà tiến thân rất nhanh Không những ông Quang tiến nhanh mà trên con đường ông đi qua luôn có đồng hương Tây Ninh chuyển đến hoặc thế chỗ Đấy là câu hỏi không dễ gì có câu trả lời trong ngày 1, ngày 2 Vào ngày 16 tháng 1, ông Phạm Minh Chính phân công nhiệm vụ cho Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đảm nhiệm các chức vụ do ông Phạm Bình Minh để lại và chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc. Ngoài ra, ông Trần Lưu Quang cũng đảm nhiệm phần trách nhiệm thay cho ông Lê Văn Thành mà trước đây ông Phạm Bình Minh đã phải gánh. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang được phân công nhiệm vụ do ông Phạm Bình Minh để lại. Như vậy thì đã rõ ông Trần Lưu Quang đang được ngồi vào chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực của ông Phạm Bình Minh để lại. Việc ông Trần Lưu Quang được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị chỉ là vấn đề về thời gian. Ông Trần Lưu Quang đã tiến thân theo một lộ trình sắp sẵn mà không hề có thành tích đáng chú ý nào trong quá trình công tác. Một Nguyễn Tiến Dũng thứ hai đang hiện dần. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2019, bất ngờ Bộ Chính trị khi đó đã quyết định điều động bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang lúc đó đang là bí thư tỉnh ủy Tây Ninh về thành phố Hồ Chí Minh giữ chức phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thay cho ông Tất Thành Cang. Lúc này dư luận mới biết ông Trần Lưu Quang chứ trước đây ông Quang rất mở nhạt. Khi ông Trần Lưu Quang đang là phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thì một người Tây Ninh khác cũng đến để nắm chức lãnh đạo cao nhất ở thành phố này, đó là ông Nguyễn Văn Nền. Ngồi ghế phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 2 năm 66 ngày, chưa được nửa nhiệm kỳ và cũng chẳng tạo được thành tích gì, thì vào ngày 4 tháng 5 năm 2021, Bộ Chính trị lại phân công ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng thay cho ông Lê Văn Thành được bầu giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Đây là hình ảnh ông Lê Tiến Châu, người gốc Tây Ninh, được phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ngồi ghế Bí thư Thành ủy Hải Phòng chỉ có một năm 248 ngày, cũng chưa lập được thành tích gì, thì ngày 5 tháng 1 năm 2023, ông Trần Lưu Quang đã được Bộ Chính trị phân công làm Phó Thủ tướng. Điều đáng nói là khi ông Trần Lưu Quang ra Hà Nội, ông kịp đưa một đồng hương Tây Ninh khác để thế vào vị trí cũ của ông. Đó là một ông quê quán ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Điều làm nhiều người cũng thắc mắc là chỉ trong vòng có một năm 248 ngày, làm sao ông Trần Lưu Quang đè được ông Đỗ Mạnh Hiến Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dân gốc Hải Phòng, không thể ngoi lên được. Được biết, ông Đỗ Mạnh Hiến là cấp phó thời ông Lê Văn Thành làm Bí thư Thành ủy. Phải có thế lực ngầm nào đó khống chế, nắm thóp thế lực Hải Phòng thì thế lực Tây Ninh mới bắt tiến thành công đến như vậy. Có thể nói, từ khi Trần Lưu Quang ra Hải Phòng thì thế lực Hải Phòng đã thất thủ từ đó và bị đè không ngoi lên được. Hầu hết những người miền Nam Bắc Tiến đều là dạng cơ cấu lên cao. Bà cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã từng bắc tiến làm bí thư Hải Dương từ năm 2002 cho đến năm 2006, sau đó leo vào tứ trụ với chức Chủ tịch Quốc hội, chức cao nhất dành cho một phụ nữ trong chế độ Cộng sản hiện nay. Đây là hình ảnh thế lực Tây Ninh xâm lược Hải Phòng. Ông Trần Lưu Quang đang là thế lực đang lên, nếu với đà này khả năng ông Trần Lưu Quang chiếm ghế thủ tướng của ông Phạm Minh Chính là điều hoàn toàn có thể. Chỉ cần được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị thì ông Phạm Minh Chính cũng sẽ phải rẻ chừng. Lê Tiến Châu là một ẩn số, là người miền Nam, Bắc Tiến, nắm ghế bí thư một thành phố trực thuộc Trung ương, thì mối quan hệ ngầm của ông này không phải là đơn giản. Phải có áp lực ngầm nào đó kiểm soát nhóm lãnh đạo địa phương tại Hải Phòng, thì ông Châu mới có đất mà diễn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 rất có quyền lực. Họ là những người ở trên cao chìa tay ra kéo Nguyễn Tân Dũng trên những vị trí quan trọng trong chính phủ. Đây là hình ảnh của ông Nguyễn Tân Dũng tiến thân nhờ được thiết kế lộ trình sẵn. Mẫu như Nguyễn Tân Dũng là mẫu thái tử, cả đời chẳng cần phải xuất những tài lẻ chỉ để mua chuộc ai cả. Có người đánh giá người ta không khúm núm với ông Nguyễn Tân Dũng thì thôi, chứ ông Nguyễn Tân Dũng không biết khúm núm ai bao giờ bởi con đường quan lộ của ông được dọn sẵn và ông cứ thế mà đi lên. Khi lên đến đỉnh cao của quyền lực, ông Dũng mới thể hiện tài năng thực sự của ông, đó là móc lấy tài sản quốc gia để làm chính trị. Thời ông Nguyễn Tân Dũng là thời mà người thủ tướng có quyền lực lớn nhất, nhưng cũng là thời mà nền kinh tế của đất nước đã bị tàn phá. Những quả đấm thép do ông Nguyễn Tân Dũng lập nên làm cho nền kinh tế đất nước gần như kiệt quệ với hàng tỷ đô la núi lợ của các công ty tập đoàn nhà nước gây ra. Ông Dũng làm chính trị là thế, khi làm thủ tướng ông đã dùng quyền lực đồng tiền để xây dựng những mối quan hệ rất khủng. Những mối quan hệ này mạnh đến mức khi ông mất chức thủ tướng, ông Trọng vẫn không thể ra kỷ luật với ông được. Chính vì có những mối quan hệ nền tảng ấy, ông Dũng đã làm hồi sinh thế lực cho gia tộc và cũng nhờ đó mà Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Chiết ngày càng từng bước bước lên vững chắc trên chính trường tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Nghị đang đi lên dựa vào mối quan hệ chất lượng do Nguyễn Tân Dũng gây dựng. Nếu nói ông Nguyễn Tân Dũng hiền ngang tiến lên đỉnh cao quyền lực, thì người kế nhiệm ông lại hoàn toàn khác. Như những thông tin mà Thời báo chấm đã có được, thì Nguyễn Xuân Phúc rất uyển chuyển, rất giỏi luồn lách để leo cao. Ông Nguyễn Xuân Phúc ra Hà Nội rồi lên đến Phó Thủ tướng Thường trực, rồi leo đến chức Thủ tướng đều là do tài lẻ của ông. Ông Nguyễn Xuân Phúc không có người đỡ đầu đúng nghĩa như ông Nguyễn Tân Dũng, mà ông Phúc chỉ là người thức thời, chắt chiêu từng mối quan hệ có tính thời vụ để đạt được mục đích của mình. Và khi đạt được mục đích, ông buông mối quan hệ thời vụ cũ và nắm bắt mối quan hệ thời vụ mới để mà tiến thân. Cứ như thế, cách gây dựng sự nghiệp của Nguyễn Xuân Phúc chẳng khác nào con khỉ truyền cảnh. Và cứ như thế mà leo lên chức thủ tướng Đấy là những thành tiệu đáng nể. Cách leo của Nguyễn Xuân Phúc được xem là cách xây dựng sự nghiệp thiếu nền tảng. Bởi những mối quan hệ của Nguyễn Xuân Phúc tạo ra không phải là mối quan hệ vững chắc. Nó giúp ông leo lên đỉnh cao quyền lực nhưng không thể giúp ông giữ được quyền lực ấy. Đấy chính là nhận xét sâu xa của một người từ trong chế độ cho tờ Thể báo chấm đê biết thế. Ông Nguyễn Xuân Phúc bị đánh giá là luôn luộm thuộm, vụng về không khéo ăn khéo nói trước công chúng, nhưng ông lại cực kỳ khéo léo chiều chuộng cấp trên. Vì thế hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc để lại trong lòng dân chúng vẫn mãi là một anh hề, chứ không phải là một chính trị và chính khách nghiêm nghị có uy quyền. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc tiến thân giỏi nhưng gây dựng mối quan hệ không có chất lượng nên khiến ông đại bại. Điều đáng nói là người đưa tin nhận xét rằng Điều mà ông Nguyễn Xuân Phúc thua xa ông Nguyễn Tân Dũng là cách ăn, cách nói của những người trong gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc quá lộ liễu và rất tạp, chứ không như những gì mà bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tân Dũng đã làm được. Về mức độ khôn khéo, Nguyễn Thành Phượng là bậc thầy. Sự khéo léo đó là do có sự hướng dẫn từ ông Nguyễn Dân Dũng và cả sự khôn ngoan của con gái ông. Trở lại chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc, vì mối quan hệ của ông Phúc không vững chắc